Hết thảy sự tình trong cuộc sống đều chỉ có thể thuận theo tự nhiên, đó mới là hạnh phúc đích thực, bởi vì mọi người đều có số mệnh của mình, thời vận chưa đến thì khó mà đạt được. Nếu như cưỡng cầu phá vỡ các quy luật tự nhiên thì chỉ tự khắc chuốc lấy đau khổ mà thôi. Và đặc biệt, mới đây nhất, các nhà tin tri học nhà tử vi học phương Đông đã bất ngờ luận giải lá số tử vi 6 tháng cuối năm âm lịch năm 2023 của 12 con giáp đã chỉ ra được ba con giáp cần phải hết sức chú ý bởi ba con giáp này bị hung thần gọi tên vận điên liên tục đeo bám thử thách sự kiên trì quyết tâm của họ nếu không cẩn thận thì mọi công sức cố gắng từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ biển tiền bạc lần lượt đội nốn ra đi nhưng nếu như biết trước được mà nắm bắt thời vận, hóa giải hung hạn, chiêu mời quý nhân, các thần tương trợ thì sẽ cải biến được vận mệnh, không những xua đuổi được vận điên điêu bám mà có cơ hội lội ngược dòng ngoạn mục, mua nhà lầu, tậu xia sang, giàu sang phú quý, khó ai bằng. Vậy ba con giáp đó là những con giáp nào, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may tới với mình thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải chi tiết nhất nhé. Vị trí đầu tiên là tuổi Mão. Những người sinh vào tuổi Mão đều có đặc điểm chung là sự ổn định, điềm đạm, từ tốn, đối nhân xử thế chân thành, đồng thời tính cách của họ cũng khá bướng bỉnh, thường hay để tâm vào chuyện vụn vặt. Họ làm việc gì cũng tận tâm, tận sức, làm hết khả năng, dù là trong cuộc sống hay trong công việc, con giáp này cũng đều muốn mình trở nên hoàn hảo, không có bất cứ tì vết nào. Con giáp này được ví như nước, trầm lặng, nhẹ nhàng, sâu lắng. Nếu xếp hạng các con giáp chịu thương, chịu khó, hiền lành nhất mà tuổi mão đứng thứ hai, thì chẳng ai dám đứng thứ nhất. Họ sống theo chủ nghĩa cam chịu nhẫn nhịn, cũng chính vì cái tính này mà họ thường phải chịu nhiều thiệt thòi vất vả hơn người khác. Bản mệnh cầm tinh con mèo không thích sân si, thị phi, cũng chẳng muốn hơn thua với ai. Họ chỉ muốn sống tốt, sống tròn cuộc đời của mình. Những người tuổi mão rất hướng về gia đình, đặt gia đình mình lên hàng đầu, coi người thân là trên hết, hết lòng nghĩ mà lo cho gia đình. Họ dường như sinh ra là để lo lắng cho cuộc sống của người khác, muốn tự tay mình làm mọi việc cho những người thân yêu. Vô tình cũng khiến bản thân rất vất vả, khi chẳng còn thời gian để lo cho bản thân. Hơn nữa, người tuổi mão đa phần đều có tính sở hữu tương đối mạnh, cho dù đó là trong tình yêu hay đối với vật chất. Cả đời họ không ngừng tìm kiếm, thu thập các đồ vật quý hiếm có giá trị, họ cũng có ước mơ sở hữu những thứ mà họ luôn khao khát có được. Chính vì thế, sự bôn ba không bao giờ ngừng lại, đã khiến họ suốt ngày vất vả mưu sinh kiếm tiền, dù ở bất cứ độ tuổi nào. Thật may vì trời không phụ lòng người, nhờ sự lương thiện, cũng như chăm chỉ mà người tuổi mão sẽ có một hậu vận an nhàn sung sướng, tài sản tiền bạc hưng thịnh. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi này cần hết sức lưu ý về vận trình của mình trong khoảng thời gian 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch này. Vận trình của người tuổi mão khá ảm đạm vì công việc không có tiến triển nên nhiều khi bạn trở nên lơ là, thiếu tập trung, thậm chí để xảy ra những lỗi sai đáng tiếc. Theo dõi tử vi tuổi mão 6 tháng cuối năm 2023 thấy rõ, đương số rơi vào vòng hạn 5 tuổi, nên tai ương bùa vây, công danh, sự nghiệp chứng lại, kế hoạch dễ đổ bể, biến động về công việc khá nhiều, đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Ảnh hưởng của thái tuế, áp lực là điều khó tránh, đúng như câu đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa. Con giáp này có thể chịu tác động bất lợi từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, công việc chững lại, khó đạt được thành tích tốt đẹp cho dù bạn đã rất chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ làm nhiều nhưng chưa chắc đã được hưởng hết thành quả. Bên cạnh đó, năng lực làm việc giảm sút, không phát huy được ở mức cao nhất, khiến cơ hội thăng tiến trôi tuột khỏi tầm tay. Cạnh tranh đấu đá cũng có dấu hiệu tăng lên khi hung thần thiên quan gia tăng ảnh hưởng. Không gian phát triển không lớn, lại liên tục phải dè chừng đối thủ, khiến con giáp này tốn nhiều thời gian để kèn cựa, chất lượng giảm sút là điều dễ hiểu. Chẳng những vậy, thái tuế còn khiến tư tưởng của tuổi mão có nhiều bế tắc, hành sự chỉ chú tâm vào điều mình nghĩ, mà thiếu sự quan sát tổng quan, đến khi xảy ra sự cố thì cơ hội để thay đổi đã không còn. Hơn nữa, cái tôi của con giáp này có xu hướng bành trướng thái quá, hủy hoại không ít mối quan hệ xã giao, tự chuốc rắc rối cho mình. Lời khuyên dành cho Mão là lúc nào cũng cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động kèo động việc gì cũng hỏng. Mưu sự trong năm tuổi phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác, hành sự nhất định phải cẩn thận, để cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống. Nhìn chung, đây sẽ là một năm nhiều thách thức với bản mệnh. Nếu khó đã không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Chỉ khi rèn cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiểm do thái tuế gây ra. Trong vô vàn tác động tiêu cực, vẫn còn hy vọng cho tuổi mão, khi các tinh thiên ấn đồng hành, bản mệnh cứ phấn đấu hết mình, sẽ có ngày thành công tới. Xem tử vi 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch của 12 con giáp thấy rõ. Về mặt tài lộc, cũng giống như phương diện sự nghiệp, chịu hạn từ trực thái tuế. Chắc chắn thu nhập của tuổi mão cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều, hung vận khiến tiền bạc liên tục thất thoát, trong năm có nhiều khoản chi phí lớn ngoài dự kiến. Dù bản mệnh vẫn kiếm được tiền, nhưng kiếm ít, tiêu nhiều, để tích lũy cho những dự định lớn như mua nhà cửa, xe cộ, vân vân, e rằng vẫn còn xa nữa mới đạt được mục đích. Những dự án hùn hạp làm ăn cũng dễ gặp bất chắc nửa chừng, họa phá tài treo lơ lửng trên đầu, đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp ở thời điểm này, cố chấp tiến hành sẽ chỉ khiến bản mệnh nếm trái đắng, có thể thất bại vì những yếu tố khách quan. Vấn đề lựa chọn đối tác cũng chớ nên qua loa, thái tuế có thể gây ra tranh chấp liên quan tới tiền bạc, nếu xảy ra xung đột, bạn có thể sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn cả, do đó bạn cần hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn. Đặc biệt với người thân hay người có quen biết, nếu là dự án đang thực hiện giang dở, nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước tính toán kỹ lưỡng cái lợi, cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy. Bạn không nên chủ quan quen tay, quen việc mà nhảy cấp công đoạn, bởi trong năm vận khí xa sút chuyện xui rủi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nóng vội khiến bạn mất cả chỉ, lấn trải. Trong năm tài vẫn bất ổn, tốt hơn hết tuổi mão không nên tham gia bất cứ trò cá độ đỏ đen nào, kèo có ngày trắng tay. Nhìn chung, tuổi mão chỉ nên tập trung vào phương diện chính tài, tức làm tốt công việc chính, không ôm đồng quá nhiều việc cùng lúc. Khi đó thu nhập sẽ ổn định hơn và dần khởi sắc. Bên cạnh đó, vật giá leo thang, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, những chi phí phát sinh thường nhật theo đó ngày càng nhiều, đòi hỏi bạn cần có cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý, bằng không khó tránh cảnh vay mượn nợ nần, đương đầu thái tuế lại thêm ngũ hành bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm phương diện tình cảm của người tuổi mão được dự đoán buồn nhiều hơn vui duyên đến rồi đi để lại cũng chỉ là những sự bẽ bàng và tổn thương tinh thần cho con giáp này hung vận quá lớn khiến tuổi mão độc thân dù vẫn có cơ hội gặp gỡ hẹn hò nhưng đa phần chẳng đi tới đâu cũng vì nhiều mối quan hệ mà bạn không biết đâu mới là đối tượng thích hợp đúng với câu lắm mối tối nằm không nếu không bình tâm suy xét thì hết năm bạn cũng khó tìm được người nào phù hợp. Nhìn chung tình cảnh giang dở vừa tốn công sức lại vừa dày vò tâm lý, khiến bạn thêm mệt mỏi và chán trường. Với các cặp đôi, do tâm lý trong năm đương đầu thái tuế có nhiều khúc mắc, tự mình buồn phiền, nên bản mệnh có thể gây khó chịu cho cả nửa kia. Nếu hành sự ích kỷ theo ý mình, bạn có thể là người gây ra mâu thuẫn ngày càng sâu. Với những người tuổi mão đã kết hôn, bạn cũng cần chú ý hơn đến trạng thái tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương. Vợ chồng sống với nhau cả đời, đừng vì cảm xúc bộc phát nhất thời mà hành xử gây tổn thương cho người kia. Đặc biệt cần tránh chê bai nhau mà dẫn đến mất hòa khí, không khí gia đình nặng nề. Xem tử vi tuổi Mão, 6 tháng cuối năm 2023, trực thái tuế ảnh hưởng bất lợi tới sức khỏe của bạn, lại có hung tinh thiên khốc cản trở, ra sức tác oai, tác quái, khiến sức khỏe giảm sút, dễ gặp hung hiểm bất ngờ, ốm đau, bệnh tật khó tránh. Vì vậy, Năm nay cần chú trọng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Bạn nên đề phòng thương tật tay, chân, tai nạn xe cộ bất ngờ, đặc biệt coi chừng những thương tổn do kim loại gây ra. Ví dụ như dao, kéo, vật nhọn, thanh sắt, kính vỡ, vân vân. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh các tình huống va chạm cãi vã, kẻo xảy ra xô xát dẫn tới họa huyết quang. Trong mọi tình huống, con giáp này không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Vị trí thứ hai, con giáp cần cẩn trọng trong 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch, đó chính là tuổi Tý. Cũng là con giáp mang mệnh khổ, người tuổi Tý phải chịu không ít thách thức từ cuộc sống, nhiều lần nếm trải thất bại và cay đắng mới có thể giành được những gì mình muốn. Trời sinh những người cầm tinh chuột là người nhanh nhẹn và chịu khó, dễ được người khác ưu ái, vì cái tính chăm chỉ và nỗ lực của mình. Khi còn trẻ, họ phải lăn lộn nhiều nghề, nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền, từng không ít lần chịu những tuổi khổ, bất công, song họ vẫn không bỏ cuộc. Con giáp này rất máu lửa, không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời, cơ hội làm giàu. Ngay từ xuất phát điểm đã không bằng người ta, người tuổi Tý hiểu rằng muốn đổi đời thì bản thân phải tự nỗ lực bằng chính bản lĩnh của mình, chứ không dựa dẫm hay chờ đợi bất cứ ai. Họ cũng không phải tuyết người oán trách số phận, mà luôn chấp nhận vận mệnh của bản thân, thầm quyết tâm có một ngày sẽ giúp cuộc sống của không chỉ mình mà còn cả những người thân được sung sướng dư giả hơn. Vậy nên, dù hiện tại có đang chịu nhiều vất vả, họ vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên mỗi ngày. Đặc biệt, những người tuổi Tý có quan niệm gia đình vững chắc, mọi việc liên quan tới gia đình đều được ưu tiên hàng đầu. Họ luôn cố gắng vun vén cho gia đình mình, biết cân bằng nội, ngoại hai bên. Tuy nhiên, Càng về sau cuộc đời của người tuổi Tý dần thay đổi và cải thiện, người ta thường bảo khổ trước sướng sau. Hậu vận của người tuổi Tý có phần tươi sắc, hậu vận viên mãn, số hưởng phúc dày cũng là điều họ xứng đáng nhận được. Xem tử vi 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch, người tuổi Tý chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Mão tương hình, đường công danh, sự nghiệp vẫn còn nhiều trông gai và thử thách. Lúc này rất cần sự bền tâm bền trí của bản mệnh mới mong chiến thắng được số phận. Đây cũng là năm giữa của hạn tam tai, nhiều vấn đề bất lợi ập tới, khiến bản mệnh phải đối diện với nhiều rắc rối khó xoay sở trong một sớm một chiều. Để có thể thay đổi vận mệnh, bản mệnh tuổi Tý cần chủ động nắm bắt cơ hội mới, tích cực vận động trong khó khăn thì nhất định sẽ có thể tìm được ánh sáng nơi tăm tối. Công việc có nhiều sự ngăn trở mà con giáp này khó xử lý, nên mọi việc không thể phát triển thêm. Nếu nhìn một cách khách quan, vẫn có thể nhìn ra vài điểm sáng so với năm 2022 trước đó nhưng chưa thực sự rõ ràng, vẫn cần bản mệnh phải cố gắng và kiên trì bền bỉ. Khi có vấn đề xảy ra, hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ vấn đề thay vì tạm thời bỏ qua. Nếu không lỗi sai lại lặp đi, lặp lại, khiến bạn dù có nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ hoài phí công sức mà thôi. Năm nay còn cho thấy, có họa tiểu nhân treo trên đầu, tí dễ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng, thị phi, điều tiếng đủ vấn đề xảy ra. Môi trường công sở vốn phức tạp, càng cần chú ý những chiêu trò mờ ám của đối thủ. Thường ngày bạn nên cố gắng xây dựng mối quan hệ hài hòa với mọi người, vừa tốt cho công việc, vừa hạn chế những khúc mắc không đáng có. Tuy hung vận khá lớn, song sự chăm chỉ vốn có sẽ giúp thành tích công việc của bạn dần dần được nâng cao. Chính ấn cho thấy, trong năm bạn cũng nên tích lũy kiến thức, chuẩn bị cho sự đột phá về sau này. Tử vi cũng dự báo, 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch, việc kiếm tiền của đương số vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi chăn trở, thậm chí cả những cạm bẫy về tiền bạc. Cục diện tương hình và họa tam tai 2023 cảnh báo cho tuổi Tý, cạnh tranh có xu hướng tăng lên rõ rệt. Nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán sẽ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng dễ hao hụt, khó đạt mức như kỳ vọng. Tài vận chưa thật sự ổn định, lại thêm hung tinh kiếp tài chủ về hao tài sung chiếu, nhắc nhở người cầm tinh chuột cần đề phòng mất tiền, mất của. Đầu tư, kinh doanh trong năm phải tính toán thật thận trọng, kẻo sai một ly, đi một dặm. Với người làm công ăn lương công việc trì trệ, có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Hơn nữa có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình, nên bạn còn có thể bỏ tiền túi ra đền bù thiệt hại. Đã đến lúc tuổi Tý cần chậm lại một chút để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại. Ngoài ra, hung tinh cũng sẽ gây tiêu hao tiền bạc, bạn nên chi tiêu hợp lý, hạn chế mua sắm hay cho vay mượn không đúng mục đích để tránh khiến tiền của hao hụt càng nhiều. Hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác. May mắn gặp được ngũ hành tương sinh với địa chi của năm 2023, lại có cả hai đại cát tinh là Hồng Loan và Thái Âm chiếu mệnh. Đường tình duyên của tuổi Tỵ đón nhiều tin tích cực, đào hoa khoe sắc, đem đến nhiều tác động có lợi cho người độc thân. Cơ hội để chấm dứt tình trạng độc thân đã tới. Nếu bạn chủ động nắm bắt thì không lo sẽ không có người đồng hành trên chặng đường đời phía trước. Tuy nhiên, bạn cũng nên rõ ràng trong vấn đề tình cảm, tránh những hành động mập mờ, dễ gây hiểu lầm, đặc biệt là không nên đứng núi này, trông núi nọ hay qua lại với nhiều người cùng một thời điểm. Đào hoa vượng đem tới nhiều mối nhân duyên, giúp bạn được nhiều người theo đuổi và cũng làm lành được với nhiều người. Song nếu không hành xử chuẩn mực người gặp rắc rối có thể chính là bạn các cặp đôi cũng tháo gỡ được nhiều hiểu lầm không đáng, đôi bên trở thành điểm tựa tinh thần, hỗ trợ cho nhau nhiều mặt trong cuộc sống. Những điều này giúp mối quan hệ thêm ngọt ngào, vợ chồng đồng lòng, cha mẹ và con cái có tiếng nói chung, góp phần giúp gia đạo êm ấm. Những niềm vui đến từ tinh thần phần nào cũng giúp bản mệnh giải tỏa được áp lực về mặt cơm áo, gạo tiền trong cuộc sống thường ngày. Hạnh phúc quả thực có thể tạo ra sức mạnh lớn lao để bạn dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn. Tử vi cuối năm 2023 nhận định hung vận trong thời gian này khá lớn, nhắc nhở người tuổi Tý cần đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Trạng thái tinh thần có phần xa sút do áp lực công việc và những lo toan cuộc sống. Người tuổi Tý nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Thường ngày nên điều tiết tâm lý, tránh những kích thích không cần thiết, bạn nên tư duy theo chiều hướng tích cực hơn, khi đó mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nếu có ý định tập luyện nâng cao thể trạng, bạn cũng nên chọn cường độ thích hợp, tránh các hoạt động quá sức. Bản mệnh chỉ cần tập vừa phải, đều đặn, quan trọng là duy trì thói quen mỗi ngày để cơ thể được hoạt động trong điều kiện phù hợp là được. Năm 2023 này, việc xuất hành đi xa nên được tính toán thận trọng, nếu có thể tránh thì tốt nhất nên tạm gác lại kế hoạch di chuyển. Còn nếu là việc không thể thay đổi, thì bạn nên giữ an toàn cho bản thân. Đặc biệt, bạn được cảnh báo nên kỵ sông, kỵ nước, hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân. Những quyết định quan trọng như kết hôn, làm nhà đều cần phải xem ngày đẹp, tháng lành trước khi tiến hành để tránh vận hạn khiến mọi chuyện đổ bể hoặc xui xẻo. Vị trí thứ ba, tuổi dậu. Những người tuổi dậu đa phần đều rất năng động và thông minh, vốn dĩ họ là người tài giỏi nhưng không gặp nhiều may mắn. Vì thế, cuộc đời của họ chịu nhiều cay đắng và khổ cực, nội tâm của người tuổi này rất mạnh mẽ mỗi khi gặp chuyện khó khăn luôn bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách khéo léo và khôn ngoan tài năng của họ là tự thân tích lũy chứ không hề gặp được nhiều may mắn song lại không gặp thời nên không có cơ hội bộc lộ cuộc đời trải qua không ít cơn thăng trầm sóng gió nhưng đôi khi cũng chính vì sự giỏi giang đó mà họ lấn át người khác chuyện tình duyên dễ lận đận hoặc lỡ dở hoặc nếu có thành ra lập thất thì cũng một mình cắn đáng việc lớn nhỏ trong gia đình tuổi hơn nhiều lắm, đôi khi phải nuốt nước mắt vào trong mà đối phương đâu có tỏ tường. Thời trẻ, họ phải làm nhiều nghề để kiếm sống, không có số dựa vào người thân, mà phải tự lực cánh sinh, nên sự nghiệp gian nan khó thành đạt, phải nỗ lực không ngừng nghỉ, thì mới gặt hái được thành tựu. Bên cạnh đó, họ cũng quá nhiệt tình, đôi lúc cũng chính vì tính cách này mà bạn quên mất sự phòng bị, dễ bị những kẻ tiểu nhân đâm sau lưng mình. Ngoài ra, cũng bởi tính cách sống nội tâm, ít khi để lộ tâm tư của mình ra ngoài, chỉ giữ lại phiền muộn trong lòng, nên chữ khổ mà người tuổi dậu này nhận được chính là khổ tâm. Trong tình yêu hay hôn nhân, người tuổi dậu luôn một lòng, một dạ lo cho người bạn đời của mình, cố gắng vun vén hạnh phúc gia đình, lúc nào cũng sợ đối phương muộn phiền, mà chỉ giữ tâm sự khư khư trong lòng. Tuy nhiên, tình yêu chính là sự chia sẻ, thấu hiểu và bao dung, người tuổi dậu nên sớm sửa đổi tính cách này của mình thì hơn. Tuy vậy, trời xanh không phụ lòng người luôn nỗ lực, càng về hậu vận, cuộc sống của người tuổi dậu càng suôn sẻ hanh thông. Chuyện gia đình bớt vất vả, con giáp này sẽ bắt đầu được hưởng cuộc sống an nhàn, thư thái. Từ vi 6 tháng cuối năm 2023 nhận định, con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi dậu đầy những trắc trở khó khăn. Bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình và xác định sẵn tinh thần để có động lực vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh. Trong 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh không được tốt, bạn khó có thể tìm được người đồng chí hướng với mình, thậm chí chỉ cần có người bày tỏ thiện ý với bạn là tốt lắm rồi. Đa số thời gian, con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dễ dẫn đến tình trạng tâm lý mệt mỏi, căng thẳng, áp lực, đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân chính khiến các công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dù có bị quấy rối làm phiền, bạn cũng cần nhắc mình bình tĩnh cư xử, chớ nóng nảy kèo hỏng việc, kẻ xấu cũng sẽ có cái cớ để nhìn vào, nhân đó hãm hại hoặc giành mất công lao của bạn. Khi được giao cho phụ trách công việc, bạn chớ làm với tinh thần đối phó, được chăng, hay chớ, vì như vậy thì dễ mắc lỗi sai, ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân và cả tập thể. Khi vấn đề xảy ra bạn cũng cần dũng cảm đối mặt với sự thật, đừng tìm cách trốn tránh hoặc đổ lỗi cho ai. Dù là người đứng ở vị thế lãnh đạo đi nữa, con giáp này cũng không được lơ là, bởi nhiều quyết định của bạn có thể ảnh hưởng đến sự sống còn tới cả tập thể. Bạn không nên nghe theo lời xúi dục của những kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, bạn cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai. Tử vi khoa học nhận định, tình hình tài chính của người tuổi dậu cũng khó có thể tiến triển được như mong muốn ban đầu của bản mệnh trong 6 tháng cuối năm này. Ngay từ thời điểm đầu năm, bản mệnh đã nên xác định cho rõ định hướng của mình, không nên đặt ra những cái đích quá xa vời, vừa khiến bản thân mệt mỏi, lại vừa dễ rơi vào cảnh thua lỗ. Người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là kẻo kẻ xấu lợi dụng cơ hội chiếm công, khiến công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí. Bạn cũng cần chú ý vào công việc, bởi nếu không dễ xảy ra lỗi sai, vừa ảnh hưởng đến người khác, lại vừa phải tốn công sức và tiền bạc để sửa chữa. Với người làm ăn, kinh doanh, bạn gặp nhiều bất lợi khi đối thủ đều quá mạnh mẽ, trong khi chính bản thân mình lại chưa tìm ra được lợi thế để cạnh tranh. Con giáp này cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân, chứa vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn. Người thiếu kinh nghiệm cần hạn chế dốc hết tài sản của mình để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, vì như vậy khó thu hồi vốn và cũng dễ phải chịu những tổn thất nặng nề. Tốt nhất hãy tiến hành từng bước đánh chậm mà chắc, không nên chạy theo xu thế, bạn cần tích lũy kinh nghiệm dần dần rồi mới có thể làm ăn lớn được. Tuy nhiên, trên thực tế thì trong năm vẫn sẽ có một số thời điểm bản mệnh gặp được nhiều may mắn hơn. Quan trọng là bạn phải đủ tinh tế để nhận ra đâu là cơ hội mình cần lập tức nắm bắt. Nắm bắt được cơ hội, bạn sẽ cải thiện được tình hình thực tại, thậm chí phát hiện ra được hướng đi mới, khắc phục bế tắc. Chia buồn với người tuổi dậu vì bạn dễ phải đối mặt với những đổ vỡ, tổn thương trong chuyện tình cảm. Thời điểm này bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau, chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể thổi bùng lên cơn nóng giận của cả hai. Nếu bạn không biết kiềm chế cơn nóng này của mình, thì rất dễ có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương đến người thân thiết nhất. Vì thế, khi phải chịu đựng những áp lực cuộc sống, thay bằng việc chút giận lên đầu người ấy, bạn nên chia sẻ, tâm sự với đối phương. Hai người thường xuyên trải lòng, sẽ ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn, tránh được những khúc mắc không đáng có. Với người độc thân, bạn có cái nhìn khá tiêu cực về chuyện tình cảm, bạn cho rằng việc tìm hiểu người khác là mất thời gian và bạn chưa sẵn sàng để nghĩ về chuyện lập gia đình. Chính vì vậy, bạn thường từ chối thẳng thừng lời giới thiệu của người khác, hoặc dù có gặp gỡ ai đó, thì cũng chỉ lấy lệ, không thực sự quan tâm để ý. Nếu đã có người thầm thương trộm nhớ, thái độ trần trừ có thể khiến bạn đánh mất đối phương. Hãy dũng cảm và chủ động hơn trong việc nói ra tình cảm của mình. Dù có quý trọng người ấy đến mấy, mà chỉ giấu trong lòng, thì đối phương sẽ chẳng thể nào biết và cho bạn cơ hội được. Về sức khỏe, với những rắc rối trong cuộc sống, người tuổi dậu khó có thể cảm thấy lạc quan, khỏe mạnh, bạn cảm thấy mệt mỏi với các áp lực, thậm chí là than thân trách phận, tâm lý nặng nề. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng, rồi lại suy nghĩ không thông, chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa ra cho bạn một gợi ý, giang tay giúp bạn vượt qua tình cảnh khó khăn. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc, hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục, thể thao sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi người không thể chỉ gặp toàn thiện duyên, cũng như ta không thể được tất cả mọi người yêu mến, sẽ luôn có những kẻ ghen ghét, chê bai, giễu cợt ta, những kiểu người đó luôn dùng tổn thương của người khác để đổi lấy niềm vui cho mình khiến ta sinh ra lòng oán giận thù ghét những kẻ đó. Ác duyên trong đời đó chính là nhân duyên quả báo mà ta đã gây ra từ kiếp trước và nay phải chịu hậu quả. Cũng giống như ta đã gieo trồng cái cây quả ác này, cho nên hôm nay mới phải nhận kết cục thảm hại như thế. Tựa như câu nói, hòa phúc không tự đến, đều do người tự mình gây ra người khác đối xử với chúng ta ra sao. Đó chính là luật nhân quả của ta, chúng ta đối đãi với mọi người thế nào, đó chính là tu hành của ta, Người mình từng mang ơn thì vừa trông thấy đã cảm mến, yêu quý, người tạo oán thì trông thấy lập tức bực mình và chán ghét. Con người chúng ta do tạo các nhân duyên cả thiện lẫn ác sinh ra, nên mới phải chịu đựng những điều đó. Mọi thứ đều từ duyên mà ra, rồi cũng từ duyên mà tan, đủ duyên thì còn, cạn duyên thì hết. Khi nhân duyên còn thì có phá hoại cỡ nào cũng không hỏng được, khi duyên hết thì dù níu kéo ra sao cũng vẫn tan, muốn xóa bỏ ác duyên trước hết hãy có lòng sám hối sám hối về những tội nghiệp gây ra khi trước, xóa bỏ oán hận, tăng phúc đức, bồi đắp trí tuệ, lắng nghe lời Phật dạy về sám hối, phải biết hối mới mong nhẹ nghiệp. Thứ hai là phải kết thiện duyên với người khác, đối xử hòa nhã với mọi người nghĩ đến lợi ích chung bớt lợi riêng mình. Ngoài ra còn một điều bạn cần ghi nhớ là đừng gây thù chuốc oán, cũng đừng ăn miếng trả miếng, làm vậy chẳng khác nào bạn và những kẻ tiểu nhân đó giống hệt nhau. Làm người cần phải có nhân cách cao thượng, tấm lòng quảng đại biết nhẫn nhịn khi cần, nếu không sẽ tự mình hại mình, làm tổn hại đến phúc báo của bản thân. Khoan dung độ lượng mang lại phúc báo suốt đời, chúng ta phải tin tưởng vào nhân quả báo ứng trên đời này có tồn tại. Thiện hay ác đều sẽ có báo, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Vậy nên hãy tha thứ cho người làm tổn thương bạn, chẳng cần phải đánh trả hay báo thù, tự có nhân quả định đoạt. Người ức hiếp bạn trời cao tự khắc sẽ thấu, chỉ cần là chính mình, mọi sự còn lại trời cao khắc tự an bài. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình của ba con giáp được dự báo liên tục gặp thảm họa, đại nạn, vỡ nợ, đúng 6 tháng cuối năm âm lịch, năm Quý Mão 2023. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để cải biến vận trình của mình, được hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.